sông là quê anh để ngắm tô châu soi mình sắc qua quỳnh hương gió mang hương rừng bạc ngàn biên xanh thì thầm mà thầy thấy sanh cưới đức trung bạn ơi miền quê hương em cá bà tôm vàng miền quê hương anh đất phường sinh cho bài ca xứ sở mà nhớ tam gian thương về chợ thủ năm tháng dù đã đi qua mà lòng anh vẫn đậm bóng hình con đò xưa trên bến cùng đến vừa gặp em chưa kịp làm quen mình vội vã chia tay anh lại hành quân về núi rừng đất bạn vẫn mang nỗi suy tư trăn trở suốt đêm dài mỗi lần sáng bến tô châu là lòng anh đò xưa trên bến đời thương người trái lên đường đi bảo vệ quê hương và tướng sẵn sàng chiến thắng chẳng ngại ngùng dù trăm trận hành quân sẽ đến năm căn gành hào tam giang trở thù những thương cảm hiền hòa của xứ biển cà mau để tìm lại dấu vết con đò xưa và nghe em